phía bên dưới đây có một bộ xương Chào mừng quý vị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Thì trong chuyến ờ, khám phá review những ngôi nhà hoang, những nơi ờ, công trình mà hoang vu, bỏ hoang Thì TBL ờ, đang hiện tại đang dừng chân tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm Và hiện tại TBL đang đứng trước một ngôi trường à, bỏ hoang trị giá nhiều trăm tỷ nhưng không hiểu lý do vì sao lại à, bỏ hoang thì à, trong cái chuyến hành trình khám phá nhà hoang trường hoang và biệt thự hoang TBL sẽ gửi đến cho mọi người một chút xíu gì đó tâm linh kỳ bí mọi người hãy ờ, cùng đồng hành với ờ, TBL trong cái chuỗi series này nha đó thì ờ, lần đầu tiên thì lần đầu tiên đến với những cái series mà review những cái công trình triệu đô bỏ hoang thì mong mọi người bỏ qua những cái sai sót và ủng hộ TBL để TBL ngày càng phát triển hơn nha rồi clip này thì à, rất mong mọi người cùng à, đồng hành với à, TV em nha đầu tiên bước đến ngôi trường này thì TV thấy một ngôi trường hết sức là to lớn hết sức là có giá trị nhưng cây cối mọc um tùm và cảnh những cái cánh cổng không còn cửa nữa chỉ còn những cái trụ nè mọi người thấy không thì à, theo TPLC đón ngôi trường này bỏ hoang từ rất lâu rồi đây người ta đã lấy những cái à, đường ray của sông sắt rồi nè mọi người đó rồi mọi người hãy à, cùng TPL đồng hành bước chân vào ngôi trường này để cùng khám phá và review những kiến trúc của ngôi trường này nha mọi người thì à, ngoài trước đây có một cái à, khu trồng cây cái này chắc hồi xưa là khu để trồng cỏ trồng đồ cho các em học sinh à, nu đùa đây mọi người review phát hiện ra một cái cái mùng nè mọi người cái mùng này có thể là dấu tích của những người vô gia cư đang ở đây mọi người một thời gian đây và có những cái chén cái đĩa này đây là TVL nghĩ là họ đã dừng chân ở đây một à, thời gian ngắn và để lại những dấu tích đó thì bây giờ mọi người cùng đồng hành với à, TVL bước chân từ phía ờ, bên ờ, phải bên trái bên trái ờ, trường nha mọi người và chúng ta sẽ vòng sang bên phải của ngôi trường để chiêm ngưỡng hết ngôi trường này nha mọi người đây là phía sau của ngôi trường nè mọi người thì à, theo uh, được biết ngôi trường này đã bỏ hoang từ lâu và hỏi một số người ở trong khu này người ta đã chia sẻ rằng ngôi trường cũng có dấu hiệu của tâm linh chắc chắn rồi thì một ngôi trường nào bỏ hoang hay một công trình nào bỏ hoang lâu ngày sẽ có những ờ, phần âm vào nơi nương trú đây có rất nhiều là kính vỡ luôn nè mọi người đó thì à, kính vỡ này sẽ à, cắt vào chân ô bác không bác không ai ai ai vậy mọi người có thấy ai không có người mọi người có người mọi người hình như đó là một anh bạn đồng hành với ờ, TBL thì phải bây giờ chúng ta sẽ ờ, tiếp tục bước nhưng hết sức cẩn thận nha mọi người những cái ờ, miếng kính này rất là bén đây là những cái hồ nước nè mọi người hồ nước này không hiểu là để làm gì nữa mà hai bên giống như là một bên để nước ờ, đục vào và một bên để lọc hôm qua thì phải có thể là để cho các em học sinh ờ, rửa mặt hoặc là để dùng vào với mục đích nào TBL cũng không rõ nữa đây là nhà vệ sinh mọi người nhà vệ sinh gồm có ờ, hai bên đó có thể là một bên cho những em học sinh nam và những em học sinh nữ chúng ta sẽ ờ, tiếp tục qua lớp học bên này nha mọi người Đó. lớp học bên này thì rất là trống luôn không còn gì để nói nữa tiếp tục qua bên ờ, lớp học tiếp theo thì đa số những cái ờ, lớp học nó đều trông rất là giống nhau ôi kỷ cương tình thương trách nhiệm cái này có thể là không phải là một cái lớp học nha mọi người theo suy đoán của TVL cái ờ, căn phòng này có thể đây là một căn phòng à, của ờ, giáo viên nghỉ ngơi đây, để cắm ờ, hút thuốc này nè đó chứ không phải là một cái lớp học tại vì thường thường là cái dãy bên này là để cho ờ, giáo viên và ban giám hiệu nghỉ ngơi lớp học nó sẽ không có cái diện tích bé như thế đây mình sẽ tiến vào một cái căn phòng kế bên ở cái hành lang cánh gà bên tay tay tay phải ở về trước nhìn tới nha mọi người mọi người có thể đây là một cái à, chén của một cái à, sơn màu nào đó không mọi người ha rồi ôi đúng như mình suy đoán đây là cái phòng của à, ban giám hiệu thầy cô giáo đây là cái à, lịch thời khóa biểu nè đó không phải là cái phòng học của học sinh nha mọi người ở trong đây thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều những cái à, băng rôn và khẩu hiệu những câu thơ đó. ví dụ như đây là cái câu thơ non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam châu được hay không chính là nhờ một phần lớn công ơn học tập của các em đây mọi người đây là một câu à, của à, chủ tịch Hồ Chí Minh rất là nổi tiếng luôn để đang dạy các à, em học sinh học tập và noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và bên đây là một tấm di ảnh của à, chủ tịch nước đáng yêu đáng kính của dân tộc Việt Nam vị cha già của Việt Nam và danh nhân văn hóa thế giới đây nhìn những hình ảnh này chúng ta sẽ rất là cảm động và càng thêm yêu quý chủ tịch Hồ Chí Minh yêu quý các à, em học sinh đó chủ tịch Hồ Chí Minh à, à, đeo khăn vàng cho một học sinh nha mọi người đó đây có có thể là một căn phòng à, chứa những cái dấu tích còn lại về à, những điều răng dạy của bác trong ngôi trường này nha mọi người đây đây là năm điều bác Hồ dạy nè điều một yêu tổ quốc yêu đồng bào điều hai học tập tốt lao động tốt điều ba đoàn kết tốt kỷ luật tốt Điều 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt Điều 5. Khiêm tốn thật thà dũng cảm Đó Thì Mình đã review xong cái căn phòng này Giờ mình sẽ tiến tới Review một cái căn phòng bên cạnh nha mọi người Mình nghĩ ờ, trong ngôi trường thì ờ, có lẽ đây là đó là một căn phòng đáng ờ, để chúng ta review nhất còn à, những căn phòng bên đây nó cũng giống nhau hết à, à phòng nghỉ phòng chờ gì của ờ, giáo viên hay sao đó đây có cái chữ là no smoking không được hút thuốc lá đó. rồi chúng ta sẽ ờ, bước chân về phía bên này là có một cái hành lang lộng mọi người có tiếng nào lộc độc lộc độc chắc uh, do người nào đi về đó kia đây đây là một cái con cào cào châu chấu gì ờ, bằng nhựa nhưng mà mô hình đó. tiếp tục chúng ta sẽ ờ, đi khám phá phía trên lầu nha cả nhà ôi có một tờ tiền phát hiện tờ tiền trị giá 1.000 đồng trong khu hành lang này ơi nghe có tiếng bước chân mọi người có nghe tiếng bước chân không mình nghe một tiếng bước chân rất là đều và liên tục luôn hình như là phía trên này thì phải không hiểu là mọi người có có để ý biết không đó đó rốn rén rốn rén đây là một cái gì không biết nữa chắc là mô hình của bộ não quá những cái lớp học mà sinh học thì thường có những cái ờ, mô hình để cho các em học sinh học tập mình nghe có cái tiếng tiếng động đây mọi người thì phía trên toàn cảnh của ngôi trường đây mình đang đến đứng ở cánh gà bên phải của trường và trường này có thể được chia làm hai lầu mình nghĩ phía bên lầu này là dành cho phụ huynh học sinh ồ xin lỗi xin lỗi <laughs> dành cho giáo viên của học sinh đây mình sẽ khám phá còn những cái cái căn phòng khác thì mình sẽ à, khám phá sau nha mọi người oh. không hiểu sao mà những cái căn phòng này mình thấy nó không có có rộng mà nó à, đều đều nhau hết á đây có thể là phòng dành cho giáo viên hoặc là những cái phòng nào đó truyền thống gì đó oh. lại à, là một bức uh, di ảnh của chủ tịch đáng kính Việt Nam chúng ta thì mừng ngày 20 tháng 11 năm 2006 chi đoàn đặc công tập thể kính tặng trường Trần Hưng Đạo à, trường này là trường Trần Hưng Đạo mọi người trường này là trường Trà Hưng Đạo nha đó, đây là manh mối rất là rõ luôn thì vì sao lại mừng ngày 20 tháng 11 lại tặng một cái bức hình uh, chủ tịch Hồ Chí Minh thì mọi người cũng biết rằng đó lúc trước chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính của chúng ta cũng là một người thầy Cho nên tặng món quà nhân ngày 20 tháng 11 cũng là một điều rất là đúng luôn nha mọi người. Đây là một bức tranh sơn mài hay sao á, mình nghĩ nó cũng có giá trị lớn đó. Nhưng mà không biết sao mà để chỗ này. Thôi chắc mình cũng không có đụng vào đó để chỗ nào ngay chỗ đó thì mình tôn trọng cái nơi mà mình đi tới mình chỉ xem đây và nhìn có thể đây là tập thể những cái tập thể những cái ờ, giáo viên ờ, ban cán sự của trường thì ai đã từng dạy ờ, trường Trần Hưng Đạo này có thể vào video của TBL sẽ nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa của mình bây giờ chúng ta sẽ tiến bước qua một căn phòng nữa ôi đây là một căn phòng này không biết như thế nào nhưng mà nó rộng gấp đôi những căn phòng khác nha mọi người đó có thể là một cái hội trường nho nhỏ ở trên đây đây mọi người lại là một à, hình ảnh của à, một à, vị cha già lúc nào cũng hết lòng yêu thương các con của mình vì nước vì dân rồi chúng ta sẽ à, xem thử trong căn phòng này có những cái à, gì nha mọi người thì à, đây mọi người thấy không có những cái à, tấm tấm ra nè tấm này giống như là tấm Mira gì đó nói chung là không nhớ cái tên đọc của cái tấm này luôn mọi người có thể bình luận ở dưới để mình biết được cái tấm này là tấm gì nha Miro Mido gì đó để căng qua cái hội trường đó mọi người và cũng còn lại dấu tích của những cái à, áo học sinh màu trắng đây đây là một uh, bộ đồng phục uh, dành cho các uh, em học sinh thân quốc thắng 8 xịp 7 có nghĩa là em này tên là thân quốc thắng lớp 8 7 giờ chúng ta sẽ ờ, bước ra ngoài và tiếp tục vào căn phòng tiếp theo trên dãy này nha mọi người thì TBL để ý rằng căn phòng bên kia và căn phòng bên này nó có cái bề rộng rất là lớn luôn căn phòng bên kia thì à, gấp đôi căn phòng nọ mà căn phòng này lại bằng ba căn phòng à, nhỏ luôn nha mọi người lớn á phòng phòng này là một cái hội trường ha một cái gì đang biết bàn họp phần họp gì không biết đây vô đây hết sức là cẩn thận bởi những cái kiến á, kiến vỡ ra nha mọi người những cái kiến này nó vỡ ra nó có thể đâm vào chân mà mình không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường được tại nó có cái màu trong trong á và đây ôi lúc nãy giờ mình đi mình để ý phòng nào cũng có một cái tấm ảnh của của bác hết mọi người vị cha già đáng kính danh nhân văn hóa của nhân loại tiếp tục chúng ta sẽ à, đi ra cái dãy hành lang phía ngang nha mọi người rồi chúng ta lại à, tiếp tục à, đi với cái dãy hành lang phía ngang này nha mọi người thì theo TBC đoán kiến trúc của cái ngôi trường triệu đô này thì cái dãy này sẽ là một dãy phòng học giống nhau quy cách kiến trúc giống nhau hết từ trên xuống dưới nha mọi người chỉ có bên ờ, cái dãy dành cho giáo viên và ban giám hiệu thì có thể là khác nhau nhưng cái dãy này thì do học sinh thì ờ, cấu trúc kiến trúc của nó giống nhau hết nha mọi người đây bây giờ mình sẽ à, à, xuống dưới bục giảng và quay lên cho mọi người xem để coi thử chỗ này mát lắm mọi người rất là mát luôn đây thì trong mỗi cái phòng học đều có à, phía trước á, thì à, về di ảnh của à, chủ tịch Hồ Chí Minh còn à, hai bên thì một bên là dạy tốt một bên là học tốt bên đây là dành cho giáo viên và dành cho học sinh thì phía sau của ngôi trường này từ trên cao nhìn xuống mọi người sẽ thấy rằng là một khu đất rất là trống luôn nhưng mà TBL không hiểu vì sao ngôi trường này lại được lại không được sử dụng mà lại bỏ hoang như thế này đó phía xa xa ngoài kia thì mọi người thấy có một à, cái à, trại để giữ xe và à, xa xa thì TBL nhìn thấy dưới những gốc cây có một à, vài chiếc võng ừ, để người dân gần đó nằm cho nó mát hoặc là những người vô gia cư thì TBL cũng không rõ nhưng mà thấy một vài cái ba cái võng nha mọi người ba cái võng phía đó thì bây giờ TPL sẽ à, tiếp tục hành trình sang một cái khu khác nha mọi người thì à, vừa rồi mới nghe một à, anh bạn đồng hành à, với TBL trong cái à, video này nói rằng là à, có phát hiện một cái à, bộ xương nằm ở trong ngôi trường này nhưng mà bây giờ TPL cũng không rõ là bộ xương đó nằm trong căn phòng nào nữa nha mọi người thì nghe à, anh bạn đồng hành nói là phát hiện một bộ xương trong ngôi trường à, nằm dưới góc dưới của nhà vệ sinh thì phải thì bây giờ mình sẽ à, đi à, xuống phía dưới đó để mình xem thử cái bộ xương à, tắc là nó ra như thế nào nha mọi người à, không biết là cái cái phòng này là có hay không à để mình xem từ trên đây trước xong rồi mình mới đi xuống dưới đây là một cái nhà vệ sinh dành cho những em học sinh rồi chúng ta sẽ và bên này xem xem có bộ xương nha mọi người nghe nói là bộ xương nằm ở đâu khúc này này thực ra là cái trường này rất hết sức là to lớn luôn hết sức là rộng lớn luôn cho nên một vài thước phim uh, trong video này sẽ không thể nào uh, review tất cả những căn phòng hoặc là ờ, những cái gì đó kiến trúc của ờ, ngôi trường nhiều tỷ này được đây mọi người thấy những cái thứ giá trị ờ, như là kiểm sắt gì đó là đã bị mất nha mọi người thì một ngôi trường nào đó hoặc là một căn nhà nào hoặc là một khu biệt thự nào bỏ hoang lâu ngày sẽ có nhiều thành phần à, dòm ngó và lấy đi những cái thứ có giá trị nha mọi người chúng ta sẽ bước xuống phía dưới nghe anh bạn đồng hành với mình nói rằng phía bên dưới đây có một bộ xương trong một cái nhà vệ sinh ồ oh. giờ mọi người hãy cùng với mình để xem bộ xương đó thực chất nó như thế nào nha mọi người chưa thấy luôn không thấy không biết là mình có thể tìm ra bộ xương đó hay không nha mọi người mình thấy rồi mọi người ơi wow. xương nè mọi người thì đây là một bộ xương theo mình nghĩ nó là một mà bộ xương mô hình nha mọi người xương mô hình hay là xương thiệt ta sao thấy giống xương thiệt quá giống xương thiệt rồi sơn lên hay sao á nhưng mà mình nghĩ trong uh, trường học có thể là trường này là trường cấp 2 thì người ta không đến nỗi mà dùng xương thật đâu có thể là xương mô hình nhưng mà sao nó giống dữ ta mình cảm thấy nó rất là giống luôn mọi người hãy xem cho kỹ nha rất là giống luôn ừ. thôi thì mình sẽ ờ, đi ra và tiếp tục à, cuộc khám phá thì mình nghĩ là cái à, xương đó là xương để cho các em học sinh học nha mọi người giống như lúc nãy mình đã thấy một cái bộ não á ừ. thì bên đây cũng là một lớp học nha mọi người đó <clears throat> lớp học cũng giống như mấy lớp học khác luôn không có khác gì có tiếng gì rầm rầm ta Không hiểu luôn <coughs> Rồi Thì ờ, video cũng dài rồi nha mọi người Mình cũng ờ, đã tìm thấy một cái bộ xương Ở trong ngôi trường Trần Hưng Đạo này nha Ngôi trường trị giá nhiều triệu Bỏ hoang đã rất là lâu rồi Thì ờ, TBL xin kết thúc video tại đây nha rất mong được ờ, sự ờ, cổ vũ động viên và đồng hành của mọi người để TBL ngày càng ờ, phát triển thêm nha bye bye mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha